Hello, xin chào tất cả các bạn Lê Mai đã quay trở lại với kênh video hệ thống bao cao su siêu thị 18 Thì à, à, video ngày hôm nay thì Lê Mai xin thông tin đến cho các bạn biết về cái chương trình ưu đại của bên Lê Mai khi mà các bạn các bạn mua combo 4 hộp Enova 48 cái này sẽ giảm giá luôn cho các bạn là 50% bằng cách các bạn đặt hàng thì nhấp vào cái đường link ở phần phía bên dưới mô tả nha các bạn thì à, à, dòng sản phẩm à, Innova combo 4 à, 4 hộp thì à, nó một hộp á, thì nó gồm có 12 cái à, và bốn hộp thì nó gồm có 48 cái và nó được xuất xứ là từ bên Malaysia nha các bạn nó được xuất xứ là từ bên Malaysia ngày sản xuất và hạn sử dụng á, thì mọi người xem giúp dùm em đó à, in ở trên cái bao bì á nha các bạn và đây cái là mã cốt của cái dòng sản phẩm Innova này à và cái công dụng của cái dòng sản phẩm Innova này á, thì nó có gân gai nó kéo dài được cái thời gian quan hệ chống xuất tinh sớm cho các bạn và à, đặc biệt hơn là nó à, làm bằng 100% mũ cao su thiên nhiên à, nó không mùi cao cấp à, với cái độ co giãn trạng rất là tốt luôn nha các bạn thì à, khi các bạn đặt hàng tại đây á, thì Lê Mai sẽ giảm giá ưu đãi luôn cho các bạn là 50% luôn nha các bạn đây là giảm giá ưu đãi nó à, ừ, à, giá rất là rẻ rẻ hơn với cái giá so với cái giá thị trường nữa nha các bạn thì à, các bạn hãy nhanh tay lên đặt hàng giúp Lê Mai bởi vì à, số lượng hàng của bên Lê Mai à, khách hàng mỗi lần đặt thì rất là đông số lượng rất là đông luôn cho nên nó là sợ các bạn mình nếu đặt, đặt trễ thì nó sẽ hết hàng và nó sẽ rất là uổng và rất là tiếc cho các bạn đấy ạ à thì à, à, các bạn đừng quên là đăng ký kênh thường xuyên để xem các video liên quan tiếp theo các bạn nhé hẹn gặp lại các bạn vào những video lần tiếp theo chào tạm biệt tất cả các bạn bye bye